nhau anh bảo thật đấy là kính lão đắc thọ Lão đánh ba mà nó ra ba tám thì đấy là số mày mắc nhỏ Nhưng mà tôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hay bốc cho mình một bát họ Mày chỉ cần photo cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu Mang qua tiệm cầm đồ mình vân vân Làm ăn có lỗ hay lỗ có bé đã có bắt họ là ân nhân Lời nói thân mật cử chỉ ăn cần giải ngân nhanh bảo mật thân phận Mấy ông làm tiền mà làm lãnh đạo có khi lại yêu nước thương dân Đặc biệt là chế độ dẫn tu tiên chị em trong ngành Giai đoạn khởi nghiệp cần tiền filler tắm trắng cho thật ngon lành Gặp bé nào ngon canh karaoke xong là phải gọi cảnh nhân viên Có khả năng bắt những cái bắt nữa ai iPhone tiếp nhiều Cái bắt to to dư ra để mua thêm sức và đóng ngay bộ D và G Những cái gì được dành Philip vào Mấy chị em nhìn thấy mày cảm thấy lại chỉ dành chém giết nhau Anh bảo thật đấy Zena.